Southampton với mức chấp là 0.25 anh em bỏ một vào Nottingham sẽ ăn được 0.82 cũng với đó là bỏ một vào Southampton sẽ ăn được 1.11 ờ, cùng với đó hiện tại kèo tài xỉu đang được niêm yết sớm ở mức là 2.25 anh em bỏ một vào kèo tài sẽ ăn được 0.85 cùng với đó là bỏ một vào kèo xỉu sẽ ăn được 0.5 và cùng đó hiện tại ở trên uh, trang thì anh em thấy là kèo cực chấp hiệp 1 sẽ là niêm yết cũng ở mức là Nottingham Forest chấp 0.25 và cũng đó là kèo tài xỉu hiệp 1 được niêm yết ở mức là một trái hoa thì cùng với đó anh em thấy trên trang sẽ có một số kèo như là tỷ số chính xác ở ờ, cơ hội kép tỷ số cách biệt cũng như là đội thắng ngược dòng giữa sạch lưới và cả hai đội ghi bàn hoặc là không ghi bàn thì anh em thấy ở trên trang sẽ còn có một số kèo như là phạt góc và kèo thẻ thì hiện tại kèo phạt góc tài xỉu thì niêm yết ở mức là 9.5 thì hiện tại ấy, anh em nào mà còn đang chơi qua thầu qua co chưa có cho mình một trang chơi riêng để có thể tự do tham gia vào đầu tư thì anh em có thể liên hệ cho Dũng để Dũng có thể hướng dẫn cho anh em à, đăng ký một trang chơi chơi à, một cách tự do không phải phụ thuộc vào thằng thầu co nào hết như em ở trong trận đấu này anh em kết thằng à, à Nottingham Forest anh em à, sẽ vào mức chấp là 0.25 anh em bỏ một à, ăn 0.82 à, nhưng ở ngoài thầu hay co thì nó sẽ cho anh em ăn ít đi hơn thì ở khoảng là 0.75 hoặc là 0.7 mà thôi như vậy rất là thiệt thòi cho anh em khi mà anh em thua thì anh em thua đủ nhưng mà ăn thì ăn rất là ít chính vì vậy việc mà anh em chơi trên một trang chơi riêng để có thể tự do tham gia đầu tư là một điều rất là quan trọng khi mà anh em uh, tham gia cái môn uh, thể thao này cũng như là ở trên trang sẽ còn có một cái số kèo khác như là tỷ số chính xác anh em thấy ở trong trận đấu này anh em bắt cái vị là 3-0 thằng ở à, Nottingham Forest thắng Southampton thì anh em bỏ một sẽ được lên tới là 1.18 và cùng với đó anh em thấy ở trên trang sẽ có kèo phạt góc và kèo thẻ thì hai mã kèo này rất là dễ đánh và dễ ăn chính vì vậy cái việc uh, anh em có cho mình một cái trang chơi riêng rất là có lợi cho anh em ở trong uh, những cái trận đấu uh, của bộ môn bóng đá này thì hiện tại anh em nào mà còn chưa biết một trang chơi nào uy tín và uh, tham gia như thế nào thì anh em có thể liên hệ cho Dũng để Dũng có thể hướng dẫn anh em uh, đăng ký một trang chơi và tham gia đầu tư cùng nhóm của Việt Dũng uh, cùng đó thì anh em bây giờ quay lại cùng mình xem qua trận đấu ngày hôm nay thì hiện tại anh em thấy là phần sân của đội chủ nhà Nottingham Forest sẽ sử dụng cho mình đội hình là 3421 ở hàng công cao nhất sẽ gồm có là Awani cùng với đó là bên phía phần sân của Southampton sẽ gồm có là số 10 Chadam cùng với đó là số 26 Carlos còn về cái việc mà vắn mặt không thể tham gia trong trận đấu này anh em thấy phần sân của đội chủ nhà Southampton thì sẽ có hai cầu thủ hiện tại đang uh, bị nghi vấn dần lượt đó là Jackson cũng với là Shelby. Thì hiện tại thì anh em thấy về cái mặt chấn thương của đội bóng này thì có lên tới là 9 cầu thủ hiện tại đang bị chấn thương và không thể tham gia trong trận đấu sắp tới khi mà đối đầu với ờ, nội Southampton thì anh em thấy ở phần sân của Southampton thì hiện tại đội bóng này đang có cho mình là bốn cầu thủ đang bị chấn thương và không thể tham gia trong trận đấu này thì cái về cái việc mặt mà chấn thương ấy thì về phía phần sân của nó thì ham Forest đang à, có rất là nhiều cầu thủ hiện tại không thể tham gia trong trận đấu này thì anh em cùng mình hiện tại xem ở trên bảng xếp hạng thì tại sao mình nói đây là trận đấu của chung kết ngược thì như em thấy phần sân của đội chủ nhà uh, Nottingham Forest đang có cho mình vị trí thứ 18 sau khi mà trải qua 34 vòng đấu thì đội bóng này sẽ có cho mình là 30 điểm thì đang hiện tại là bằng điểm với đội ờ, đứng phía trên vị trí thứ 17 là Leeds United và bên phía ờ, bên kia trên tuyến là đội khách Southampton thì đang có cho mình vị trí chốt bảng ở vị trí thứ 20 sau khi cũng trải qua cho mình là 34 vòng đấu nhưng mà đội bóng này chỉ có cho mình là 24 điểm số mà thôi thì hiện tại uh, giải đấu ngoại anh của chúng ta chỉ còn là bốn vòng đấu nữa mà thôi chính vậy cái việc mà Southampton ở trong trận đấu này nếu mà thua thì chắc chắn ở trong ba vòng đấu còn lại cho dù có thắng liên tiếp ba trận đấu cũng không thể à, thoát ra khỏi cái nhóm cầm đèn đỏ nên cái việc mà thi đấu ở trong cái trận đấu này khi mà thi đấu với một đối thủ à, chỉ nhỉnh hơn mình một chút ở trong trận đấu này là một điều rất là áp lực về cái việc mà giành chiến thắng ở trong trận đấu này. Cho dù đội bóng nào có thể giành được chiến thắng và giành được 3 điểm tiếp theo thì đều có cơ hội thoát ra khỏi nhóm cầm đèn đỏ. Nhưng mà Nottingham Forest thì hiện tại đang đứng ở vị trí thứ 18 và 30 điểm, cho nên việc mà Nottingham Forest có thể thoát ra nhóm cầm đèn đỏ sớm hơn và dễ hơn cũng là một điều dễ hiểu khi mà trong trận đấu này ờ, đội bóng mà gặp nhiều áp lực hơn chắc chắn là Southampton khi mà chỉ còn 4 vòng đấu nữa mà thôi. Nếu mà trong trận đấu này nếu mà thua trước ờ, Nottingham Forest thì cái việc mà thoát ra khỏi nhóm cầm đèn đỏ trong cái mùa giải năm nay đó là việc không thể xảy ra chính vì vậy ở trong trận đấu này thì Southampton có thể ờ, sẽ bộc lộ một số cái yếu điểm để có thể Nottingham Forest và giành được chiến thắng ở trong trận đấu này và cùng đó anh em cùng mình xem qua trong những cái uh, trận đấu gần đây của hai đội bóng thì anh em thấy phần sân của đội chủ nhà Nottingham Forest thì có cho mình là một trận thắng hai trận hòa và có tên giới là 7 trận thua ở trong 10 trận đấu gần đây nhất còn bên phía bên kia chiến tuyến là đội khách Southampton thì đang có cho mình là ba trận hòa và cũng có cho một, một, một cái trận thắng và lên tới là 6 trận thua thì anh em thấy là phần sân của đội chủ nhà Nottingham Forest thì trước khi mà có một trận thắng trước uh, Brighton với tỷ số là 3-1 thì trước đó đội bóng này đã có lên tới là 7 trận không thể thắng ở trên cái đấu trường ngoại Anh và cùng với đó sau khi mà thắng với ờ, Brighton với tỷ số là 3-1 thì sau đó lại thua với Brentford với tỷ số là 2-1 thì anh em cùng mình xem qua diễn biến và cũng như là mã kèo của nhà cái đưa ra cho những cái trận đấu này anh em thấy ở trong trận đấu này thì uh, à, Bedford đưa ra mức chấp là 0.75 và uh, đã thắng cái kèo châu Á ở trong trận đấu này khi mà tỷ số sẽ là 2-1 và cùng với đó anh em thấy cái việc mà kiểm soát bóng cũng như là có những cái cú sút nguy hiểm thì anh em thấy phần sân của Bedford có kiểm soát được nhiều hơn khi bên phía phần sân của Southampton chỉ chỉ à, em xin lỗi em đó là Nottingham Forest thì à, chỉ có 31 kiểm soát bóng và chỉ tung ra được 5 cú sút mà thôi và cùng với đó ở trong trận đấu này thì chỉ có là 6 góc thuộc về phần sân của Bayfield cùng với đó là ba thẻ vàng còn về cái trận đấu mà Nottingham Forest thắng với tỷ số là 3-1 trước uh, Brighton thì anh em thấy ở trong trận đấu này thì uh, Nottingham Forest được uh, chấp với mức chấp là một trái hòa và đã thắng được cái kèo châu Á trong trận đấu này khi mà tỷ số lên tới là 3-1 cho phần sân của đội chủ nhà Nottingham Forest. Còn về những cái thông số như là phạt góc cũng như là thẻ thì anh em thấy trong trận đấu này thì sẽ có gồm có là 9 phạt góc cùng đó là hai thẻ vàng. Thì hai thẻ vàng tiếp thuộc về phần sân của đội chủ nhà Nottingham Forest ở trong trận đấu này. Về à, còn những trận đấu trước đó chứ những cái đối thủ mạnh hơn như là Liverpool, MU, Newcastle và Tottenham thì anh em thấy uh, đội bóng này đều thua với tỷ số cách biệt từ hai bàn thắng trở lên nhưng mà thua trước MU với tỷ số là 2-0, ở à, Newcastle là 2-1, Tottenham là 3-1 và Liverpool là 3-2 thì anh em thấy mặc dù Liverpool là một đối thủ mạnh hơn khá là nhiều nhưng mà Nottingham Forest cũng đã ghi được hai bàn thắng vào lưới của phần sân của Liverpool và anh em thấy ở trong trận đấu này thì hầu hết những cái bàn thắng được ghi đều ở hiệp 2 như ở phút thứ 47, 51, 55, 67 và 70 thì anh em thấy ở trong cái ờ, trận đấu này thì sẽ có lên tới là 12 phạt góc, đó là chỉ có một thẻ vàng thuộc về phần sân của Tottenham Forest còn phía bên kia chính tuyến là Southampton thì ở trận đấu gần đây nhất khi mà chạm trán một đối thủ mạnh hơn là Newcastle thì đội bóng này đã để thua với tỷ số lên tới là 3-1 khi mà nhà cái đưa ra mức chấp cho Newcastle lên tới là 1.75 thì ở trong trận đấu này thì à, Newcastle đã thắng được nửa cái kèo châu Á trong trận đấu này luôn và anh em thấy thì sẽ có một bàn thắng ở phản lưới nhà ở phút thứ 79 và như anh em thấy ở trong trận đấu này thì có rất là nhiều thẻ vàng được đưa ra khi mà có lên tới là 5 thẻ vàng và cũng đó là bốn thẻ vàng thuộc về phần sân của Southampton và cái thông số về phạt góc thì sẽ có 11 phạt góc thuộc về phần sân của Newcastle và hai phạt góc thuộc về phần sân của đội khách là Southampton ở trong trận đấu này. Và trước đó thì sẽ có một số trận thắng à xin lỗi em là một số trận thua thì trận thua 1-0 trước Burnmouth thì anh em thấy thì ở trong trận đấu này thì à, hai đội bóng này thi đấu với mức là kèo đồng và Bournemouth đã thắng được cái kèo châu Á trong trận đấu này nhưng ở cái việc mà má kèo phạt góc cũng như là kèo thẻ thì à, phạt góc trong trận đấu này cũng chỉ có 3 phạt góc cùng đó là à, xin lỗi em là 10 phạt góc cùng đó là ba thẻ vàng còn trước đó thì Southampton có một trận thắng à, là một trận hòa trước Arsenal thì như anh em thấy là trong mỗi trận hòa trước một đối thủ mạnh à, nhất thì ở trên cái giải đấu ngoại anh này thì Southampton đã cầm hòa được à, Arsenal với tỷ số lên tới là ba hòa và cùng với đó trận đấu này thì Arsenal đưa ra mức chấp là hai trái hòa thì đã để thua ấy kèo châu Á ở trong trận đấu này khi mà Southampton có tỷ số lên tới ba ba đều ở trong trận đấu nhưng anh em thấy ở trong cái mã kèo phạt góc thì sẽ gồm có là 9 phạt góc cùng đó là 6 thẻ vàng thì như những cái trận đấu của hai thằng này mà thi đấu ở trong trong 10 trận đấu gần đây nhất thì hầu như là có rất là ít phạt góc cũng như là ít thẻ vàng như anh em thấy ở đây ở thằng Southampton thi đấu ở 5 trên 6 trận đấu gần đây nhất thì sẽ có ít hơn 10,5 góc và 7 trên 9 trận đấu gần đây nhất sẽ có ít hơn 4,5 thẻ và phần sân của thằng à, Nottingham Forest cũng vậy thì 4 à, trên 5 trận đấu gần đây nhất thì của thằng này cũng có ít hơn 4,5 thẻ và như em thấy cái thông số mà khi hai thằng này chạm trán với nhau thì 10 trên 10 lần hai thằng này gặp nhau thì đều có ít hơn 4,5 thẻ vậy thì anh em cùng mình xem qua nhau trong những cái trận đấu gần đây mà hai này chạm trán với nhau thì ở trong cái khoảng là bốn trận đấu gần đây nhất ở ở trong cái à, đấu trường à, ngoại Anh thì anh em thấy là Nottingham Forest đã có một trận chiến thắng 1-0 trước Southampton và trước đó thì Southampton có cho mình là hai trận chiến thắng lần lượt là 3-0, 3-2 và trước đó nữa thì à, Nottingham Forest có cho mình hai trận chiến thắng đó là 3-1 và 2-0. Thì anh em cùng mình xem qua một số trận đấu được à, đề ra ở đây. Thì ở trong trận uh, Chiến thắng của Nottingham Forest thắng với tỷ số là 1-0 thì nhà cái đưa ra mức chấp của Southampton là 0.25 và Nottingham Forest thắng được cái kèo châu Á ở trong trận đấu này khi mà trận đấu này chỉ có là 8 phần góc cùng đó là 4 thẻ vàng. Còn về cái trận đấu mà Southampton thắng với tỷ số là 3-0 thì anh em thấy ở trong trận đấu này thì Nottingham Forest đã có một cái thẻ đỏ và đã giúp cho Southampton thắng được cái kèo châu Á ở trong trận đấu này. Và trước đó thì anh em thấy ở trong khoảng là 10 13 lần mà hai thằng này chạm trán với nhau thì trong đó là sẽ có 7 trận chiến thắng thuộc về phần sân của Nottingham Forest và có là 3 trận thua và trong đó là sẽ có là 3 trận hòa. Thì về cái lịch sử đối đầu thì anh em có thể thấy là hoàn toàn ủng hộ về phần sân của Nottingham Forest. Chính vì vậy ở trong cái trận đấu này khi mà phải thi đấu với một cái áp lực là phải thoát ra khỏi nhóm cầm đèn đỏ cũng như là so uh, ờ, Nottingham Forest đang có một cái phong độ thi đấu uh, tốt hơn khi mà hàng này đối đầu với nhau thì cái việc đó thì ở trong trận đấu này thì má kèo nào sẽ là má kèo anh em nên đầu tư và má kèo nào sẽ là má kèo sáng nhất ở trong cái trận đấu này thì sau đây mình sẽ đưa ra cho anh em hai má kèo để anh em có thể tham khảo ở trong cái trận đấu này thì trước tiên là má kèo cực chấp thì mình sẽ đưa ra má kèo cho anh em là Nottingham Forest chấp 0.25 ở trong trận đấu này như anh em có thể thấy mặc dù hai thằng này thi đấu ở trong những trận đấu gần đây nhất đều ờ, tỏ ra rất là yếu kém nhưng về phần sân của đội chủ nhà khi mà thi đấu trên chính cái sân nhà của mình thì đội bóng này có một trận chiến thắng trước một đối thủ mạnh hơn đó là Brighton với tỷ số là 3-1 và có hai trận hòa và chỉ để thua hai trận đấu mà hai trận à, hòa khi mà hai trận thua trên à, chính cái sân nhà của mình là hai đối thủ mạnh hơn đó là Newcastle và MU nhưng ở phía bên kia chính tuyến là Southampton thì đội bóng này để thua tới là hai trận đấu và có hai trận hòa thì anh em thấy là sẽ có trận thua trước Newcastle với tỷ số lên tới là 3-1 và anh em có thể thấy là một trận hòa trước MU mặc dù ở trong trận đấu này MU đã dính thẻ đỏ nên việc cái mà Southampton có thể hòa được ở trong trận đấu này là đều có thể là do cái tấm thẻ đỏ này và cũng đó là có một trận hòa trước Arsenal mặc dù Arsenal một đội bóng này mạnh bằng mà Southampton đã có thể cầm hòa được thì việc mà đội bóng này đang uh, tỏ ra hết sức để gồng mình để thoát ra khỏi nhóm cầm đèn đỏ trong trận đấu này là hoàn toàn đã thể hiện như cho anh em có thể thấy và cùng đó ở trong trận đấu này thì ở trong trận đấu này chính vì vậy mình sẽ chốt ra cho anh em mã kèo là Nottingham Forest chấp 0.25 và hiện tại thì mã kèo tài xỉu sẽ được niêm yết ở mức là 2.25 như anh em có thể thấy ở đây nhưng mà anh em có thể nằm vào mã xỉu thì anh em có thể nằm vào mã là uh, kèo tài xỉu 2.5 thì anh em nằm ở trong mã kèo này anh em bỏ một vào kèo xỉu sẽ được 0.80 và đây sẽ là mã kèo an toàn hơn cho anh em ở trong trận đấu này bởi vì cái việc mà giành được 3 điểm trong trận đấu này rất là quan trọng nên cái việc mà ở trong trận đấu này có một tỷ số hòa hoặc là một trận đấu ít bàn thắng là hoàn toàn có thể xảy ra nhưng em thấy về phần đội hình thì phần sân của Southampton sẽ sử dụng cho mình đội hình là phòng ngự phản công khi mà có lên tới là 4 tiền vệ và 4 hậu vệ còn bên phía phần sân của Nottingham Forest cũng gần như là như vậy chính vì vậy cái việc mà thi đấu ở uh, trong trận đấu này hai đội bóng chắc chắn là sẽ thi đấu với một lối chơi rất là cẩn thận để không thể uh, bị mắc cái lối và sai lầm nào ở trong trận đấu này nên cái việc mà tỷ số chỉ cách biệt từ một bàn hoặc là uh, tỷ số là một đều hoặc là không đều ở trong trận đấu này là hoàn toàn có thể xảy ra chính vì vậy mình mới chốt cho anh em má kèo là kèo xỉu 2.5 ở trong trận đấu này để em có thể tham gia và đầu tư và đây á, thì cũng chỉ là cái má kèo mình nhận định sớm cho anh em về trận đấu chứ chưa phải là má kèo mình chốt cho anh em có thể tham gia đầu tư. Má kèo cuối cùng mình đưa ra thì chắc chắn phải là ở trong tele a còng dũng soi kèo cũng như là số Zalo đang hiện ở trên màn hình. Bởi vì từ 10 đến 30 phút trước khi trận đấu được diễn ra thì lúc đó mình sẽ có những cái thông tin liên quan đến đội hình cũng như là thông tin liên quan đến trận đấu để có thể đưa ra những cái má kèo ngon ăn và chắc ăn nhất để em có thể tham gia đầu tư. Còn hiện tại mình nhận định sớm từ 10 đến 15 tiếng nên có thể những cái thông tin hiện tại mình đang có ở đây hoàn toàn chưa tính xác chính vì vậy à, chúng ta cần à, tham gia vào cái má kèo từ 10 đến 30 phút trước khi trận đấu để có thể là một cái má kèo an toàn nhất để anh em có thể yên tâm và nằm vào để có thể về bờ một cách nhanh nhất và cùng đó anh em nào chưa có cho mình một trang chơi uy tín cũng như là một người quân sư có thể đưa anh em vào bờ thì anh em có thể liên hệ cho Dũng để Dũng có thể giúp đỡ anh em từ cái việc mà chơi trên trang để không mất tiền like tiền phí cũng như là à, đầu tư một cách thông minh để có thể về bờ một cách nhanh nhất và video ngày hôm nay mình nhận định sớm về trận đấu giữa Nottingham Forest đối đầu với Southampton để anh em có thể xem và tham khảo chứ không khuyến khích anh em đầu tư theo những cái mã kèo mình đưa ra trên video này và hẹn gặp lại anh em vào các video tiếp theo trên kênh việt dũng bóng đá cũng như là dũng soi kèo